Hello, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Dũng sẽ làm một video với chủ đề là khi nào mà chúng ta cần bán cổ phiếu ạ. Thực ra bán cổ phiếu thì chúng ta thấy có rất nhiều cách để bán cổ phiếu. Khi mà cổ phiếu mà vi phạm nguyên tắc cắt lót chúng ta cũng bán. Khi mà cổ phiếu mà nó không còn tăng trưởng nữa chúng ta cũng bán. Khi mà cổ phiếu mà thị trường trung giảm chúng ta cũng bán. Và chúng ta thấy là khi mà cổ phiếu Ờ, vi phạm những cái ờ, điều kiện mà trong phân tích kỹ thuật chúng ta cũng bán và có rất nhiều cách bán trong phân tích kỹ thuật à, tuy nhiên hôm nay Dũng sẽ làm một video để chúng ta sẽ thấy cái việc mà bán ra cổ phiếu nó còn khó hơn mua rất nhiều nên việc mà chúng ta lựa chọn những cách bán tối ưu nhất để chúng ta có thể à, thứ nhất là kiếm được lợi nhuận khi mà cổ phiếu đã tạo ra một mức lợi nhuận khá khá hoặc là khi mà chúng ta bán ra khi mà cổ phiếu chúng ta đã vi phạm nguyên tắc cắt lót để chúng ta xử lý trong cái việc đầu tư của mình và có một điều là khi mà các bạn mua cổ phiếu thì việc mà bán ra đặc biệt là bán cắt lót nó sẽ rất khó khăn rất nhiều ờ, khi mà chúng ta không biết mua đúng ạ vậy mua đúng điểm là cái thời điểm mà chúng ta mua làm sao để khi mà cổ phiếu T4 về T3 T4 về ờ, chúng ta thấy rằng cái độ an toàn cao nhất chúng ta và bạn biết rằng là trong đầu tư chứng khoán thì đầu tiên Dũng sẽ nói về cách bán trong cái việc mà một chu kỳ đi lên trong ngắn hạn ở đây chúng ta biết rằng là thị trường của chúng ta đang là chu kỳ trong ngắn hạn và bạn biết rằng trong cái phân tích kỹ thuật VSA chúng chia sẻ chia sẻ đó là cái việc mà thị trường giảm rất mạnh đó là cái quá trình lao dốc thì cái việc mà hồi phục nó chỉ mang tính chất là những sóng hồi còn việc mà nó tiếp tục đi lên nữa hay không thì chúng ta phụ thuộc vào rất lớn về dòng tiền trong thời gian tiếp theo để xem là cái quá trình lên như này nó là sóng hồi hay là nó là một cái chu kỳ nó chỉ là giảm do tác động của khủng hoảng tức thời nó giống như một doanh nghiệp khi mà bị cháy thì có thể là cổ phiếu giảm rất mạnh sau đó thì uh, một vài hôm cổ phiếu lại tăng trở lại bởi vì nhà đầu tư vẫn kỳ vọng là với việc mà ban lãnh đạo với việc mà xử lý của doanh nghiệp có thể là uh, chúng ta thấy là doanh nghiệp có thể hồi sinh là rất nhanh nên trong đầu tư chứng khoán cũng tương tự như vậy trước hết thì uh, Dũng đã chia sẻ cho quý vị các bạn đó là gì ạ khi mà thị trường tạo đáy thì nó sẽ có gì ạ có bùng nổ theo đà phiên thứ tư và chúng ta có thể dựa vào những cái khối lượng ở vùng đáy để biết được là thị trường tạo đáy hay không à, bạn muốn biết được cái điều này thì hãy xem lại những video mà Dũng chia sẻ làm thế nào để biết được đáy và thứ hai nữa là khi mà thị trường tạo đỉnh thì bạn biết rằng điều gì giúp cho chúng ta phân biệt cổ phiếu tạo đỉnh hay thị trường chung tạo đỉnh điều đầu tiên các bạn biết rằng là có thể chúng ta sẽ dựa vào cái sự phân phối của thị trường chung à, với cái việc mà thị trường chung của chúng ta đang đi lên như này thì rõ ràng sự phân phối nó vẫn chưa diễn ra khi thị trường chung mà chưa có phân phối diễn ra thì chúng ta không có gì phải lo lắng bởi vì thứ nhất là chúng ta quan sát trên biểu đồ tuần thì chúng ta thấy là thị trường chung trên biểu đồ tuần nó vẫn đang là rất tích cực đúng không khi mà biểu đồ tuần tích cực thì rõ rõ ràng là chúng ta thấy xu hướng của trong tuần tiếp theo nó sẽ là tích cực các bạn thấy đơn giản đúng không xu hướng của tuần tiếp theo tích cực thì chúng ta thấy rằng là những cái đợt điều chỉnh ngắn hạn trong phiên như này thì chúng ta thấy việc đó là việc mà để chúng ta quan sát xem là cái cổ phiếu nào là cổ phiếu tốt để chúng ta có thể <clears throat> mua vào hoặc là chúng ta sẽ xem là những cổ phiếu nào đạt cái chu kỳ tăng trưởng khi kết thúc thì chúng ta có thể mua vào sau à, tiếp theo chúng ta sẽ thấy rằng là khi đầu tư cổ phiếu thì các bạn quan tâm nhất đó là cổ phiếu gặp những vùng hỗ trợ và kháng cự đúng không ạ việc mà chúng ta thấy là cái vùng kháng cự phía trên thứ đầu tiên chúng ta có thể vẽ một cái đường kênh đây chúng ta nhìn ạ một cái đường ờ, rất là dài đúng không ạ đây là cái vùng mà cái vùng ờ, kháng cự mạnh nhất và cả một cái vùng ở phía trên nữa à, thông thường thì chúng ta sẽ lấy cái vùng ở phía trên nhưng dũng sẽ thấy là một cái vùng mà bắt đầu nó có hai cái điểm thấp nhất đây để nó bị phá vỡ thì chúng ta thấy đây là cái vùng kháng cự rất là mạnh tuy nhiên việc mà cổ phiếu trong quá trình đi lên thì thường đặc biệt là xu hướng thị trường nó đang trong súng tăng thì những điểm này nó sẽ dễ bị phá vỡ các bạn nhớ nha dễ bị phá vỡ nó chỉ ở ờ, trong cái vùng này là chúng ta thấy rằng cái khả năng nó sẽ có sự dao động rất mạnh khi mà cổ phiếu vào cái mốc 1.000 này nó tạo ra sự dao động rất mạnh và lúc đó thì chúng ta cần phải xem xét là giảm bớt tỷ trọng bởi vì lúc đó thì thường thì mọi người rất là hưng phấn đó. đa phần mọi người hưng phấn bởi vì cổ phiếu tăng rất mạnh với khối lượng lớn và rất nhiều người không có kinh nghiệm thì lại tiếp tục tích lũy mua vào tìm những thông tin tích cực để giải thích cho việc vì sao cổ phiếu tăng mạnh và bạn biết rằng là Dũng đã chia sẻ với cái việc mà cổ phiếu lên đỉnh ở phía trên này nó sẽ tạo ra gì ạ tạo ra một những cái dao động rất lớn với khối lượng tăng rất mạnh và đặc biệt là khối lượng cao hơn phiên hôm trước với giá giảm hoặc là đầu phiên tăng mạnh xong cuối phiên là vùng tham chiếu thậm chí là có những phiên giảm thì đấy là những cái điều kiện cho chúng ta biết là cổ phiếu phân phối và những cái quá trình phân phối nó không thể diễn ra trong một hai ngày mà nó thể diễn ra trong 3 bốn ngày hoặc nhiều hơn tùy thuộc vào cái quá trình đi lên này nó là do cái nhóm nào vậy đầu tiên chúng ta sẽ nhìn thấy những cổ phiếu như là cổ phiếu uh, à, HPG tức là cổ phiếu HPG uh, à, cổ phiếu HPG thì bạn biết nó đang trong cái vùng kháng cự khá mạnh bạn biết rằng là thường thì những cái vùng kháng cự này có thể nó sẽ vượt thoát ra hoặc là đi tiếp đi lên nhưng thực tế trên uh, lý thuyết mà trong quá trình nghiên cứu rất là lâu năm thì đa phần những cổ phiếu blue chip này nó rất khó để tăng mạnh khi ở vùng kháng cự rất mạnh này có một số trường hợp thì nó vượt qua sau đó điều chỉnh ngay nên với nhà đầu tư ngắn hạn hoặc là nhà đầu tư mà cái sự uh, hiểu biết uh, thực sự là là là không nhiều thì trong cái giai đoạn này nếu chúng ta uh, cần thì chúng ta có thể xử lý tức là chúng ta bán cổ phiếu này bởi vì một cổ phiếu mà nó tăng từ giá 18 gọi là cái điểm mà chúng ta gọi là bùng nổ theo đà với một cái kênh tức là uh, xu hướng tăng như sóng hồi uh, trên 20 phần trăm như này thì thực sự nó là cướp cao rồi đa phần thì uh, các cổ phiếu từ những điểm mua lên đến những cái điểm mà chúng ta cần phải bán là khoảng 20 đến 25 phần trăm thì cổ phiếu đã à, đã qua cái vùng mà chúng ta có chúng ta gọi là chúng ta giữ rồi cái người khôn ngoan là bán khi mà cổ phiếu đang trong sung lên Đấy, bán trong cổ phiếu đang sung lên lên khi mà chúng ta thấy là vẫn đang còn kỳ vọng của rất nhiều người còn đa phần thì mọi người lại sử dụng những cái đường trung bình động sử dụng rất nhiều các công cụ kỹ thuật à, thông thường thì uh, khi bạn sử dụng quá nhiều vào những cái lợi dụng các công cụ kỹ thuật nó sẽ ảnh hưởng rất lớn ở trong VSA thì người ta sẽ đo lường bằng gì ạ đo lường bằng những cái khung thời gian với giá khối lượng ra sao thì lúc đó bạn sẽ thấy được phân biệt cái việc mà cổ phiếu phân phối ra một cách dễ dàng thì với cổ phiếu mà lên như này thì để phân phối nó cũng còn mất rất nhiều thời gian nó không thể nào giảm ngay được nên chính vì vậy thì trên vùng này nó sẽ tạo ra cái sự dao động rộng lớn và bạn biết rằng là khi dao động lớn thì bạn mua trên vùng này cái rủi ro của bạn rất là cao cổ phiếu FPT cũng tương tự như vậy FPT là một cổ phiếu cũng tăng khá mạnh so với các cổ phiếu khác khi bạn mua ở những cái vùng nền này khoảng giá 40 thì cổ phiếu chúng ta đã đạt khoảng hơn 20 phần trăm khi mà cổ phiếu vừa thoát và khi nó vượt qua cái vùng kháng cự đây kháng cự khá mạnh như này mà nó tạo ra khối lượng lớn hay chúng ta gọi là quá trình khi quá trình mà nó tăng khối lượng lớn như này gần như là là hết đà tăng trưởng tại vì bạn biết rằng là mua điểm này là nền à, khối lượng lớn và giá tăng mạnh nhưng khi cổ phiếu hết đà tăng trưởng thì nó cũng tạo ra à, khối lượng lớn và giá tăng mạnh hay chúng ta gọi là vùng quá mua đúng không khi mà cổ phiếu vùng quá mua này bạn biết rằng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta mua ở những vùng này hoặc là chúng ta có thể sử dụng RSI để xem là vùng quá mua chúng ta nó đã ở mức gần 80 như này Đấy, khi mà ở vùng 80 này thì thực sự là chúng ta biết rằng là uh, nếu đầu tư chúng ta sẽ có những cái uh, thực sự rất nguy hiểm uh, thì vấn đề khi mà bạn theo dõi tôi chia sẻ một số các cổ phiếu đặt trong cái vùng này thì rõ ràng là chúng ta học để chúng ta có kế hoạch trong cái nhịp điều chỉnh tiếp theo à, Dũng sẽ lấy một vài ví dụ để các bạn sẽ thấy được là, là những cổ phiếu tăng rất mạnh trong những chu kỳ à, đặc biệt là chu kỳ đầu của một uh, giai đoạn tăng trưởng thì bạn biết rằng là những cổ phiếu đó như là cổ phiếu um, HNG đây ạ đây là cổ phiếu mà chúng ta thấy rằng mỗi một chu kỳ nó nó tăng cũng khá mạnh giả sử như là đây là một cái chu kỳ tăng rất mạnh thì chúng ta không nói như chu kỳ mà chúng ta thông thường đây chẳng hạn thế đây là một chu kỳ tăng rất mạnh khoảng độ hơn 30 phần trăm ở đây thì thường thì trong đoạn này nó sẽ dao động rất lớn dao động lớn và nó cần phải siết chặt và quá trình tích lũy này nó khoảng mất 3 tuần 4 tuần trước khi nó có một cái giai đoạn tiếp theo đây là một sóng là sóng tăng đây chúng ta nhìn đây sóng tăng nhưng có những cổ phiếu mà chúng ta gọi là trong sóng hồi đấy, rất nhiều cổ phiếu sóng hồi đây một cổ phiếu sóng hồi giờ rất mạnh đấy đây là cổ phiếu ờ, VCS cũng là một sóng hồi rất mạnh đây thì khi mà tăng này thì nó cũng có hai nhịp nhịp thứ nhất là à, tạo ra một cái nền sau đó nó tiếp tục tạo ra một cái nền tiếp theo những cái thời gian tích lũy ở trên cái nền này này nó cũng phải năm sáu tuần thậm chí là nhiều hơn bạn biết rằng là để nó tiếp tục tạo ra một cái đà ở một chu kỳ cuối thì rõ ràng nó còn thời gian rất lâu nên với các nhà đầu tư thông thái thì thường thì chúng ta sẽ để kết thúc một nền khoảng 20 25% chúng ta nghỉ trừ những cổ phiếu tăng trưởng thì chúng ta có thể đầu tư dài hơn 3 6 tháng thậm chí là 1 2 năm à, đó là những cổ phiếu tăng trưởng như là Vinamilk năm những năm trước hoặc là Hòa Phát còn những cổ phiếu mà trong đoạn sóng hồi này thì bạn biết rằng là nó chỉ tăng một cái uh, xu hướng rất là ngắn nên việc mà bạn đầu tư mà bạn không lựa chọn cái việc mà bán ra khi mà cổ phiếu vẫn đang trong quá trình mà tăng mạnh thì bạn sẽ gặp những rủi ro khi mà một hôm cổ phiếu giảm uh, sàn chẳng hạn hết 7% thì nếu chúng ta tính từ lúc mà cổ phiếu bắt đầu phôi thai tăng á, thì nó phải mất 10% từ cái nền của chúng ta đi lên vì càng lên cao thì giảm thì nó cái biên độ càng lớn so với cái ấy, số vốn của chúng ta bỏ ra nên chính vì vậy thì bạn cần phải thông minh hơn à, những cái cổ phiếu như là cổ phiếu Techcombank chẳng hạn như thế thì những ai mà mua ở đây rồi thì chúng ta sẽ đợi cái cơ hội khi mà cổ phiếu bắt đầu tiếp tục tiến gần về cái vùng 22 này chúng ta cần phải bán ra tại vì cái vùng này chúng ta thấy là khối lượng này dao động rất lớn cả một cái vùng khối lượng lớn như này đây là cái quá trình bán tháo thì rất nhiều người người ta bị kẹt ở đây nên chỉ lên đến vùng này đâu ạ bắt đầu nó tạo ra một cái khối lượng rất lớn và những ai mà đang nắm ở giữ ở đây thì chúng ta cần phải bán ra à, thực tế là trong đoạn này thì cổ phiếu có thể những điều chỉnh thì chúng ta loại ra nhé điều chỉnh thì chúng ta cũng không mua bài ở trong vùng này bởi vì thực ra nó rất là là là là là rủi ro với chúng ta đây là những cái quá trình mà rơi mà đi lên giống như là chữ hình chữ V những cái cái đáy hình chữ V ấy, rơi thẳng đứng và lên thẳng đứng thì thường nó sẽ không có độ tin cậy không độ tin cậy và tất cả những mẫu hình hình chữ V là độ tin cậy là rất là thấp nên chính vì vậy thì chúng ta hãy cân nhắc những cổ phiếu mà nó đã tạo ra một cái nền tăng rất mạnh rồi thì đó là những cái điều mà chúng ta cần lưu ý và chúng ta biết rằng là khi mà cổ phiếu mà tôi chia sẻ trên cái cộng đồng cũng như là trong cái group kín của những cái bạn học viên của tôi thì gần như tất cả những cổ phiếu mà tôi chia sẻ nó đều có những cái điều kiện nhất định để khi mua nó độ an toàn cao nhất và làm cho chúng ta thấy là độ an toàn cao độ độ rủi ro là thấp và khả năng những cổ phiếu đó là những cổ phiếu thành công và chúng ta biết rằng là trong đầu tư thì chúng ta có hai loại một cổ phiếu là cổ phiếu dẫn đầu hai là cổ phiếu là cổ phiếu bét bảng chúng ta mua những cổ phiếu dẫn đầu trong ngành thì chúng ta có thể có mức lợi nhuận rất nhanh và chúng ta thấy rằng là thường những cổ phiếu này khi mà thị trường giảm thì bao giờ nó là giảm giảm cuối cùng còn những cổ phiếu mà chúng ta gọi là cổ phiếu gọi là cuối cuối bảng á, thường là nó lên cuối bảng và nó lại kết thúc đầu tiên nên chúng ta cần phải nắm rõ được chúng ta đầu tư như thế nào những cổ phiếu như SSI chúng ta thấy là SSI cũng tương tự, như vậy khi mà từ cái nền này nó lên khoảng bao nhiêu nó lên khoảng cũng khá nhiều từ 11 nó lên đến 13 hơn 13 ở đây thì rõ ràng là cái thời gian của chúng ta của nó cũng khá cao từ cái nền này để lên tiếp đến 17 18 thực sự là nó sẽ là gấp gặp rất nhiều thử thách là gặp rất nhiều thử thách và thường thì trong cái nền này nó là những cái nền cuối của chu kỳ nên chính vì vậy thì những ai đã tham gia mua ở những vùng này á thì chúng ta vẫn còn một cái cơ hội ờ, rất ngắn trong thời gian tới và việc mà chúng ta mua quá xa ở phía trên này chúng ta sẽ gặp rất nhiều rủi ro đấy gặp rất nhiều bởi vì tất cả cổ phiếu nó chỉ có hai nền nền thứ nhất và nền thứ hai trong cái sóng hồi đó còn những cái cổ phiếu mà tạo ra nền thứ ba thứ tư nó phải là những cổ phiếu tăng trưởng các bạn lưu ý nhá nó phải là cổ phiếu tăng trưởng nên chính vì vậy thì chúng ta cần phải thông minh hơn thay vì thời điểm mà cổ phiếu tạo tăng trưởng á các nhà đầu tư hoặc là đặc biệt là trên diễn đàn bắt đầu họ bắt đầu tung hô lên đó là tâm lý chung của uh, mỗi lần mà khi mà thị trường chung tạo đỉnh họ tìm mọi cách để uh, theo dệt trên cổ phiếu của họ và họ nghĩ là cổ phiếu của họ tiếp tục tăng và nếu bạn chỉ, chỉ tập trung vào những cái trang như là F319 hoặc là rất nhiều room rút kín rút hở nào đó bạn xem thì tôi tin chắc rằng là khi bạn đang có mức lợi nhuận rất là cao như này và bạn có thể mất hết đặc biệt là những bạn à, học viên của Dũng thì phần lớn các bạn học viên của Dũng đã có những lợi nhuận khá là tốt trong cái đoạn vừa qua tuy nhiên thì việc mà chúng ta hiểu phương pháp rồi chúng ta cũng cần phải kỷ luật đó là khi mà bắt đầu thị trường bắt đầu nóng nhất thị trường bắt đầu tạo ra cái hưng phấn nhất trong nhịp hai này thì đó là lúc mà chúng ta bắt đầu giảm tỷ trọng đó là lúc lúc chúng ta bắt đầu đưa cái tỷ trọng chúng ta vào mức hợp lý để khi mà thị trường trung tận đỉnh là lúc đó chúng ta đã thoát ra hết rồi bởi vì khi mà lòng tham nó ở mức cao nhất khi mà lòng tham nó ở mức là nhà nhà nói về cổ phiếu người người nói cổ phiếu thì lúc đó chúng ta sẽ không có cơ hội vậy khi đó thì chúng ta sẽ có những cái lý do gì chúng ta mua hay không thì chúng ta biết rằng là ở ờ, bất cứ một giai đoạn nào nó vẫn có những cổ phiếu mạnh và những cổ phiếu mà tạo ờ, đỉnh và ở đây chúng ta cũng sẽ thấy rằng những cổ phiếu như CTG khi nó vượt qua đỉnh thì có thể nó có những đợt hồi tiếp theo và thường thì khi mà chúng ta đã bỏ qua cái điểm mua thì chúng ta sẽ không mua nữa à, chúng ta đấy này những cái đợt mà tăng đỉnh này chúng ta thấy không đặc điểm của nó là dao động rất lớn khối lượng rất lớn khi mà nó trong đoạn này mọi người bắt đầu nghi ngờ này có những đợt điều chỉnh ngắn mọi người bắt đầu nghi ngờ sau đó cái sự nghi ngờ và bắt đầu nó tạo ra thu hút một lượng tiền lớn rất nhiều trong đoạn này của các nhà đầu tư cá nhân khi tê về thường mọi người sẽ chần chừ đa phần mọi người sẽ chần chừ và sau đó thì chúng ta sẽ gặp cái vùng đỉnh cái vùng này là biến động rất lớn và bạn có thể xem theo dõi video Dũng đã nói rất nhiều về video này tức là khi mà khối lượng giảm gãy kênh khối lượng lớn thì thường nó sẽ hồi phục trong VSA chúng ta gọi là quá trình SOSW6 và hồi phục sau đó là một cái quá trình giảm tiếp và mọi người cứ đổ lỗi cho đây là Covid nhưng thực tế nó là có những cái công thức sẵn rồi chứ không phải là Covid khi sử dụng về hệ thống VSA bạn có thể biết trước ạ trong phim này thì các bạn có thể xem là cổ phiếu HBC nếu các bạn theo dõi thì Dũng đã có chia sẻ là HBC nếu cái vùng này bứt phá khối lượng lớn các bạn có thể mua ok ạ sau khi mà cổ phiếu bị giải chấp thì nó giảm rất mạnh thì một số học viên của Dũng có bán ra vì vi phạm cắt lót nhưng về nguyên tắc thì sau khi vi phạm cắt lót mà nó hồi phục chúng ta vẫn có thể mua và đây chúng ta là mô hình hai đáy trên đỉnh hai đáy trên đỉnh và đáy sau này nè nó thấp hơn đáy trước các nhớ nhá thấp hơn đáy trước nhưng với điều kiện là khối lượng phải ít hơn khối lượng trước bởi vì khi mà khối lượng ít hơn trước nó cho chúng ta thấy cái sự bán tháo ở đây đã hết rồi và lúc này lên có sự bền vững sẽ cao hơn đấy là lý do vì sao các bạn thấy rằng là nếu cái đáy sau này càng thấp thì cái khả năng xác nhận này càng cao và cái phiên hôm nay thường thì bao giờ nó phải lớn hơn khối lượng ở những đỉnh này bao giờ nó phải lớn hơn mà càng cao càng tốt thì lúc đó khả năng thành công sẽ là rất cao và thực ra thì còn rất nhiều cổ phiếu khác thì các bạn thấy rằng là Dũng đưa ra những cái nhận định đưa ra những cái kịch bản để chúng ta có kế hoạch trước giá giống như là cái việc mà Dũng đã cho chúng ta cái kịch bản ngay ở thời điểm này khi mà công ty chứng khoán nhà nhà nói xấu thì Dũng đã cho kịch bản đưa ra kịch bản vẽ trước cho các bạn rồi ạ ở đây Dũng cũng đã vẽ cho các bạn bạn trước khi mà thị trường tạo đáy rồi ạ và đến bây giờ Vũ Dũng đã vẽ cho các bạn cách mà thị trường tạo đỉnh những cổ phiếu mà tăng 2 30% để các bạn có thể có kế hoạch trong thời gian tới. Tuy nhiên một lần nữa Dũng nhấn mạnh với quý vị các bạn đó là gì ạ? thời điểm này vẫn có những cổ phiếu nó vẫn tiếp tục đà tăng bởi vì nó chưa chạy hết đà chưa chạy hết đà thường thì cổ phiếu chạy hết đà là khi nào ờ, bạn nên nhớ là đây là những cổ phiếu chạy hết đà là bao giờ nó có khối lượng đây khối lượng lớn này hoặc là nó có những phiên tăng rất mạnh thì chúng ta gọi là chạy hết đà Đấy, phần cuối giai đoạn nó là đều như vậy thì đây là những cái lúc mà chúng ta cần phải cần xử lý còn cái lúc giai đoạn đầu tiên thì nó tăng khối lượng lớn thì đây là một cái nền bứt phá đi lên gọi chúng ta gọi là phiên SOS trong VSA thì đây là giai đoạn mà uh, Big Boy đã thu gom cổ phiếu hết và tạo ra dấu ấn tăng mạnh còn khi mà cổ phiếu chạy hết đà thường nó sẽ có một khối lượng rất lớn hay chúng ta gọi là vùng quá mua và dẫn đến là phần lớn chúng ta bị mắc kẹt ở trong vùng quá mua này và rất nhiều người đã bị thua lỗ ở đây và còn rất nhiều cổ phiếu khác khi mà chúng ta theo dõi thì các bạn cũng nên lưu ý là sau khi vượt đỉnh bao giờ nó test lại đấy một số anh chị em là vượt đỉnh không thấy test lại thì uh, lại bắt đầu có cái sự nghi ngờ nhưng tất cả những cái cổ phiếu của blue chip á, vượt đỉnh test lại test lại mà xác nhận đấy các bạn mua thế thôi xác nhận định chúng ta mua mua vào và chúng ta mua sẽ độ an toàn cao và Dũng có thể bật mí cho các bạn một cổ phiếu duy nhất ạ à, đó là cổ phiếu Masan cổ phiếu Masan thì uh, đây là cái điểm mà khi nó vượt qua cái đỉnh này đây là cái điểm mua khi điểm mua thì kiểu gì nó phải test lại một số anh chị em bắt đầu lo lắng sợ hãi bắt đầu là thấy dao động thì sau khi test lại các bạn không mua không mua ngay nếu trong trường hợp mà phiên ngày mai mà tăng khối lượng lớn thì các bạn có thể tham gia chả sao cả thì lúc đó cái độ an toàn của bạn sẽ cao và khả năng các bạn sẽ đạt được mức lợi nhuận 15 20 trăm một cách dễ dàng còn trong trường hợp nó tiếp tục giảm thì bạn đứng ngoài đứng ngoài và chơi đoạn và còn như rất nhiều cổ phiếu khác để Dũng muốn nói các bạn đó là việc mà chúng ta hiểu rõ phương pháp hiểu rõ nguyên, nguyên tắc nghệ thuật của nó thì chúng ta mới có thể thành công rất nhiều nhà đầu tư có thể mất rất nhiều tiền nhưng để nắm rõ được công thức để biết rõ công thức thì chúng ta lại không chịu học hỏi chúng ta lại tiếp tục đi nghe ai phím hàng thực sự đấy là cái nguyên nhân dẫn đến tất cả cái sự thua lỗ của phần lớn các nhà đầu tư à, nếu các bạn thực sự các bạn cần đầu tư thì các bạn cần phải trang bị cho mình kiến thức một cách uh, hoàn chỉnh thì các bạn mới có thể thành công được các bạn có thể đọc những cái sách của William của Mark Mini của Wick hoặc là của Lee Mo tất cả những cuốn sách đó nó có thể phù hợp với quý vị các bạn còn những cuốn sách mà nói về đầu tư giá trị thì các bạn cần phải hiểu rõ về bản chất của nó thay vì các bạn cứ mua lao dốc khi một cổ phiếu tạo đáy thì với những dịch bệnh với những cái khủng hoảng kinh tế thực sự rất nhiều người đã cháy tài khoản khi mà chúng ta không hiểu bản chất nên việc mà chúng ta đầu tư chúng ta phải kết hợp giữa hai phương pháp đó là đầu tư cơ bản và đầu tư kỹ thuật thì lúc đó chúng ta có một hệ thống đầu tư hoàn hảo đấy là lời khuyên cũng dành cho quý vị các bạn và hiện tại Dũng đang có một chuỗi video về cơ bản và chuỗi này nó dùng cho tất cả nhà đầu tư kể cả những nhà đầu tư đầu tư lâu năm nhưng thực sự là chưa có kinh nghiệm chưa có biết phương pháp và các bạn nên bỏ chút công sức thời gian để xem và tất cả những câu hỏi bạn đặt ở dưới đó thì Dũng sẽ làm những video tiếp theo để các bạn có thể uh, giải đáp được tất cả những cái uh, thắc mắc của vị bạn và một số các bạn hỏi là đờ, phân tích biểu tuần thì trong biểu đồ viết của Masan thì chúng ta thấy là xu hướng của tuần đang chuẩn bị bứt phá đi lên và nếu mà bứt phá đi lên trong biểu đồ tuần này thì cổ phiếu rất mạnh đúng không và chúng ta thấy là tất cả những biểu đồ tuần đây xác nhận trên biểu đồ tuần cổ phiếu tăng rất mạnh đây chẳng hạn trong biểu đồ tuần xác nhận tăng rất mạnh thì thường thì chúng ta phân tích thì chúng ta phân tích biểu đồ tuần sau đó biểu đồ ngày và chúng ta phân tích biểu đồ 4 giờ thì chúng ta thấy các khung thời gian đấy nếu mà khung ngày tăng khung tuần tăng khung 4 giờ tăng thì chúng ta mua rất là tuyệt vời thì trong ngày mai các bạn có thể sử dụng khung thời gian 4 tuần 4 ngày 4 giờ đúng không ạ thì chúng ta có thể lựa chọn những cổ phiếu mua như này độ an toàn rất cao và bạn có thể mua bao nhiêu cũng được bởi vì cổ phiếu này thanh khoản rất cao và rủi ro thì các bạn thấy là rất thấp rồi đấy là những cái gì mà Dũng muốn chia sẻ cho bạn trong ngắn ngày hôm nay còn nếu các bạn thấy hay thì hãy đăng ký kênh đăng ký kênh của Dũng ngày hôm nay để khi mà Dũng tiếp tục phát những video tuyệt vời nhất thì bạn sẽ là những người đầu tiên uh, biết được những cái video đó và xem